So cool. chiều nay vui sống trong tình yêu nhớ phút vui hôm nay nào ai xa ngàn nơi kia bao mái nhà đang chờ ai kia bao quê thêm đậm đà rào rạt bao niềm thương trong mái em cùng